chào anh em thì hôm nay bên công ty của bảo bịp nhà tôi ra mắt cái đồ chơi sắp đĩa mới thì để cho anh em là tư vấn hay xem thấy nó ok phù hợp với anh em thì anh em mua để chơi cái mùa dịch kéo dài rất là dài thì anh em nghỉ làm công ty này hay làm những công việc tự do thời gian nó nhàn rỗi nó nhiều mình tụ tập chơi cờ chơi bạc thì chơi sóc đĩa thì không nên chơi xanh chín xanh chín lúc thua tha mở nó tay không to thì mình có cái đồ chơi gì nó phù hợp và kín đáo nhất thì anh em nhanh tay là người mua hàng sớm thì à, tôi giới thiệu anh em cái máy đo quân vị Naze Z10 này là tôi ngụy trang trực tiếp vào cái siêu phẩm đó là con iPhone 6 thì tất cả các dòng iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 hay Samsung S7, S8, Oppo là tôi đều ngụy trang được để phù hợp với túi tiền của từng anh em anh em nhá Đấy, thì cái hàng này nhà tôi có thể ngụy trang trực tiếp cấy con chip bo mạch lên cái điểm dòng điện thoại anh em đang sử dụng đấy thì anh em có thể cấy trực tiếp vào máy điện thoại anh em sử dụng em nhé thì anh em có thể rất là kín đáo đúng không hoặc anh em muốn mua trực tiếp cái dòng điện thoại iPhone của tôi thì tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh em thì thử hàng thì ờ, anh em thuận tiện đi lại thì em nên bến xe em đi Hà Nội hoặc bến xe em Đông Sài Gòn anh em xa tôi gửi xe khách xe ca hoặc là công việc nó bận rộn quá thì tôi sẽ gửi bưu điện về tận nhà để anh em kiểm tra hàng thử hàng tại nhà anh em ưng thì mình lấy đồ chơi chuẩn thì gửi về tận nhà vẫn rất là ok cái đồ này ngụy trang con iPhone 6 thì máy đo con vị laser Z10 thì ngụy trang tất cả các dòng điện thoại à, dòng điện thoại và có thể chơi được tất cả các loại vị từ vị bài các loại mẫu bài em nhá hay vị thuốc vị chắn vị đóm máy đo con vị laser đo rất là chuẩn chính xác Đấy, thì anh em vùng miền địa phương nào chơi mẫu vị gì mà đem lên thử hàng nhà tôi cứ cầm theo em nhá thì cái hàng này nói không với bát đĩa quân vị này quân vị bát đĩa là của sòng của sới bát đĩa là của người ta ngày trước em đánh cái bát hình soi rất là ok nhưng cái thời lượng pin nhiều cái bát nó không được tốt hay là cái đĩa camera mà camera đấy em đánh em phải cầm cái cầm cái cái nhược điểm của nó bảy tám mười người chơi chỉ có một người cầm cái hay là anh em đánh những cái quân cảm ứng luồn những cái bộ quân cảm ứng ví dụ là những cái bộ quân cảm ứng em nhá thì cái nhược điểm của nó anh em có thể luồn quân mà không may người ta góp quân góp vị này anh em đi chơi cũng rất là nhược điểm rất là rất là khó khăn em này anh em quan tâm cái sản phẩm này Zalo tôi 0976404468 thì anh em hãy tập trung coi hết cái clip này để là người mua hàng thông thái nhất mới nhất hàng tôi bán thì có phiếu ảnh cho anh em trách nhiệm đổi mới một tháng và bán miễn phí một năm nếu do lỗi công ty hoàn lại tiền nếu anh em không ưng sản phẩm em nhé có số kỹ thuật viên tư vấn cho anh em đã có 15 năm kinh nghiệm phân phối tất cả dụng cụ thiết bị gò bịp rồi lơi em hoàn toàn yên tâm về cái chữ tín anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế sóc cho em đôi ba tiếng bạc này thì hướng dẫn cách chơi trước cho anh em này cái máy này đến sòng đến sới em gạt sang bên trái để cho nó thu quét laser khoảng cách 3 mét hất về đúc túi quần túi áo ngụy trang trong đồng tùy anh em cứ 3 mét về đến khi người ta đang chơi chơi rồi hay là chưa chơi thì máy này vẫn có thể đo được em ạ em chỉ mất vài ba phút để em đo thôi là tôi làm clip tôi sẽ lấy cho anh em một cái vị bài ngẫu nhiên bài trong cái ờ, video trước thì tôi đã làm cái vị đó mà bị trắng thì video này tôi sẽ làm một cái vị bài ngẫu nhiên vị nào cũng được em nhé. Đấy, tôi sẽ chuẩn bị luôn cho anh em thực tế luôn anh em này cái hàng chuẩn ạ thì anh em phải yên tâm rằng về cái chất lượng Đấy, giá cả thì chỉ là một phần thôi nhưng quan trọng là cái chất lượng để cho nó là cái chữ tín cho anh em để anh em mua hàng được chuẩn nhất mới nhất đẳng cấp nhất anh em này không phải luồn bắt một đĩa gì cả bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp cái máy vào trong người tôi đánh tôi sẽ để ra ngoài cho anh em xem anh em này thì công việc của anh em đây tôi hướng rất chi tiết tôi sẽ để đây đã anh em gạt công tắc sang trái để cho nó đo quét quân vị laser em nhá thì đến sau đến sớm mình cứ trò cho nó đánh vài ba phút đã anh em cho nó có chẵn có lẽ là mình sẽ đánh được lẻ này để lập trình nó ghi nhớ lại anh em này cứ ba mét hất về không phải luôn bát đi quân vị gì cả anh em này chẵn này lẻ chẵn rồi này thêm một hai tay nữa này Đấy, khi em đến sau sới cứ để cho đánh vài phút đi kệ người ta lẻ đấy bạc rất là tươi rất là đều bạc anh em này chẵn này đó hai lẻ hai chẵn là ok thì bây giờ tôi gạt sang triệu đánh này tôi gạt sang triệu đánh này tôi sẽ đúc cái máy vào trong người cho anh em anh em nhá dung một đánh lẻ dung hai đánh chẵn anh em này đó. sóc xong đặt xuống này tiếng này là khẳng định với em một điều này lẻ này em này à, chắn này em này tiếng đòn nãy nó báo vẫn chưa chuẩn này em nhé tiếp này chắn này em thấy không đó tiếng thứ hai rất là ok rồi rất là chính xác rồi tiếp này chắn này đấy quân nó nó hất nó nặng anh em nhá đấy tiếng này và hất nó nặng anh em này thì tôi không bỏ qua đâu sóc xong đặt xuống này lẻ này em thấy không rất là ok Đấy, sóc nhanh cho vài tay chẵn này một tỷ chẵn này chẵn từ ngoài tỷ này mở bát này em làm trong quân xô vị để báo hết nhá đồ chơi chính xác hiệu quả đẳng cấp trăm phần trăm sóc con đặt xuống này tiếp tục cầu chẵn này một tỷ chẵn này đánh cả bên xem mình vào chẵn này em thấy không rất là ok tiếp này đánh đâu được đấy in khuôn in bát máy trả quả cho em bạc này này em thấy không đồ rất đẳng cấp nha thì bây giờ tôi sẽ để cái máy ra ngoài đúc cái máy trong người rất là êm anh em không thể phát hiện được anh em quan tâm em alo tôi 0976 40 8888 em này tiếp này rồi anh em nhìn cái máy đèn nó rung này một này đấy thì rung tôi để tương đối là mạnh này hai hai rung nó là đặc trắng rồi anh em này đấy, rất là hiệu quả thôi không có gì khó khăn cả ai có thể chơi được anh em nhé tiếp này một rung này rung xong là đánh luôn này chắn này em thấy không đồ rất đẳng cấp nhá không nên chơi xanh chín xanh chín 10 hôm anh em thua tha cả 10 rất là vất vả anh em nhá một này hai này vẫn được cầu chắn này tứ tử trắng này bạc đi rất đều bạc đi rất tươi này em đi cho tôi trên thị trường về hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất nhiều nhiều em đã phải đến ngậm đắng nuốt cay vì đến cái cơ sở không uy tín nhà tôi không bán đường không bán trọ không bán quán cà phê lên có nhân viên kỹ thuật tư vấn cho anh em và có nhân viên đón và đào hóa này khẳng định nghe này tiếng này trong ba trong đĩa này chắn này em thấy không rất ok này nhá tiếp này không thể sai được đánh đâu được đấy này bắn đi lẻ này em thấy không rất chuẩn chỉ này đấy, tôi kỷ niệm cho anh em cái tiếng cuối cùng này à tiếng này là tiếng kỷ niệm cho anh em thôi một này nè này em thấy không không thể sai được đồ chơi rất là chuẩn không chơi thì em gặp công tắc em tắt đi em nhá đấy thì máy đo con vị laser Z10 đồ chơi mới nhất đẳng cấp nhất của công ty tôi giới thiệu cho anh em em quan tâm sản phẩm alo tôi không chín bảy sáu 0976404468 thử hàng trực tiếp bến xem đi em ở bến xem miền đông sài gòn thì mùa dịch này thì anh em bận công việc thì không thể lên được thì tôi gửi xe khách xe ca hoặc là anh em gửi bưu điện anh em thử tại nhà em nha ưng ừ, thì mình nói đồ chơi rất là chuẩn rồi thì thử, thử thử tại nhà cũng rất là ok nhà tôi bán tất cả đồ và bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không phân phối xỉ lẻ toàn quốc tất cả dụng cụ thiết bị công nghệ cao liên quan đến đồ của bạc bịp anh em nhá bán hàng hàng có bài đổi mới một tháng bán miễn phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm máy đo quân vị laser z 10 này không luồn bát đĩa quân vị xanh chín 100% cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý của bảo bịp của tôi giới thiệu với anh em tất cả các mẫu máy đánh bài trong bộ môn bài lá bịp anh em nhé để anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi thì máy vẫn là cái đồ chơi đẳng cấp nhất và lồi đồng cùi đá nhất để anh em đi chơi khẳng định là anh em chiến thắng 100% ví dụ anh em không có tiền muốn chơi những cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài hay là bài lỗi bài số công ty nhà tôi đều có hết anh em gọi trực tiếp 0976 40 từ được tư vấn miễn phí anh em nhá thì máy đánh bài nhà tôi các dòng máy nhà tôi đều có hết vì nhà tôi nó đã đại lý lớn nên giá cả rất là phải chăng cho anh em từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ đến những mẫu máy đánh bài tầm trung và đến những mẫu đánh bài cao cấp nhất để anh em đi chơi cực kỳ chiến thắng trong tuyệt đối tất cả các sòng sới lớn nhỏ anh em này máy thì dù là máy giá rẻ hay là những cái máy cao cấp thì độ chính xác báo đều chuẩn như nhau nhưng cái tốc độ nó khác nhau thời lượng pin nó sẽ kém nó sẽ khác nhau em nhé. em đi giúp tôi một điều trên màn hình em đây đang là cái con Samsung S8 là giá rất là rẻ đây là cái con z 7 đây là cái con CVK 600 đây là cái máy chủ lực đẳng cấp nhất đó là con CVK 700A đây là con CVK 500 ngụy trang của iPhone X và đây là cái con Samsung VP6 anh em nhá cũng là giá rất là rẻ em đi giúp tôi một điều đi kèm với cái máy của nó thì là sẽ có bài và tai nghe em này thì tai nghe nhà tôi tùy từng dòng máy sẽ có loại tai nghe kết nối khác nhau tai nghe bluetooth này nó siêu nhỏ nhưng nó chỉ bé bằng hạt đậu thôi em này để anh em đi chơi anh em nhét vào trong tai là rất là kín nên không sợ nó phát hiện ra sẽ báo kết nối bluetooth vào trong tai đấy thì ngoài ra có các phụ kiện kết nối anh em lưu ý một điều khi em đi chơi anh em sẽ để cái máy trước mặt để máy sẽ quét bài anh em đúng không cầm bài trên tay máy vẫn quét nhưng khi anh em không muốn để cái máy trong ra ngoài em cất cái máy trong người thì sẽ có những cái phụ kiện kết nối soi vàng nó vạch đi kèm cho anh em bên tây là tất cả các mẫu đồng hồ các loại mẫu thời trang các loại rất nhiều loại mẫu đồng hồ khác nhau nhà tôi đều có nha anh đeo như tôi là khi em đi chơi ạ ví dụ này tôi ví dụ hình dung cho anh em mới hiểu em cháo các bạn em chỉ dơ để phát thôi là y rằng là máy nó sẽ soi bài và nó sẽ báo cho anh em rất là nhanh hay là cái điện thoại cùi bắp 1280 soi báo vạch nó camera nó quét ở cái lỗ này anh em đặt đấy là máy sẽ báo anh em nhá rất là dễ chơi thôi nó ngụy trang rất là kín hay là những cái ví soi mã mã vạch cái ví này này nó sẽ có những cái camera siêu nhỏ trong này nó sẽ soi cho anh em là ví đúc tiền các ngăn đúc chứng minh thư hoàn toàn bình thường nha rất là nhỏ gọn không cộ không dày hơn là bao nhiêu cả y chang như bình thường luôn đấy hay là cái đồng hồ soi bảng mã vạch này hay là bật lửa soi bảng mã vạch hay là vòng phong thủy soi bảng mã vạch nhà tôi đều cung cấp hết anh em nha em có nhu cầu gọi trực tiếp 0976 40 8888 để được tư vấn miễn phí nhà tôi chỉ có duy nhất số điện thoại tôi anh em ra không có số điện thoại thứ hai thì em đi giúp tôi máy là phải đi kèm theo bài nhà tôi bài nhà tôi là mua quán tạo hóa và xử lý qua công nghệ mã vạch nên em hoàn toàn yên tâm về cái độ bình thường của nó nó không khác thì y chang một trăm phần trăm thì máy bài có tất cả các loại bài kim cương xanh kim cương đỏ dòng vàng dòng đỏ bài táo bài double ca nhà tôi đều có hết anh em vùng miền địa phương nào chơi mẫu bài thì gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại tôi nhà tôi sẽ gửi mẫu bài đó cho anh em bây giờ tôi sẽ test thực tế đôi ba ván bài để anh em biết cái chức năng chuẩn chỉ ra làm sao đầu tiên tôi sẽ test cho anh em cái máy đánh bài giá rẻ anh em nhá cái máy này đầy đủ tất cả các chức năng nghe gọi nhắn tin hoàn toàn bình thường anh em này đây tất cả ngôn ngữ bằng tiếng việt hết anh em nhá linh em hoàn toàn yên tâm Đấy, lắp sim nghe gọi bình thường thì cái, cái máy giá rẻ nó có cái ưu việt của nó một điều đó là cái máy Samsung thì máy Samsung này của nó lại có cái ưu điểm đó là nó lắp chơi là cái quả pin này là có pin sơ cua tặng thêm một quả pin nữa là anh em đi chơi xuyên đêm là anh em không lo hết pin anh em nhá đấy mình chơi hai quả chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ không mà lo hết pin anh em này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em đôi ba văn bài thì anh em nhìn nhá máy này nó chơi hơn 100 trò chơi tất cả các bộ môn bài lá ở Việt Nam từ ba cây liêng sâm phẩm hay tiến lên miền Nam miền Bắc binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm bài gì cũng thể chơi được em này tất cả nó đã cấy hết vào con chip vào đây rồi thì mới một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu mã hóa riêng tôi sẽ bấm mật khẩu cho anh em riêng để anh em vào anh em chơi anh em nhá đấy, nó rất là bảo mật bây tôi sẽ đánh cho anh em đôi ba ván bài ví dụ như đánh liêng ở miền bắc anh em này đấy, tôi thử cho anh em đánh bộ môn liêng đấy, máy báo cực kỳ chuẩn chỉ chất là tùy anh em chọn nhá chọn chất bao nhiêu thì tùy anh em thì hôm nay làm clip tôi sẽ để chế độ loa như khi em đi chơi là anh em để cái chế độ đó là cái chế độ tai nghe siêu nhỏ hoặc là chế độ màn hình rơi nó rất là kín anh em nhá tôi là quay video tôi cho anh em cùng kiểm chứng cùng tôi khi cháo xong đặt bài xuống là mày có thể bắt báo con này rồi em này đấy, anh em đặt xuống này máy báo cho anh em máy báo một máy báo một ngay lập tức anh em bốc một lá đi đây đang để chế độ chơi bốn người số người chơi có thể tùy ý anh em nhá anh em có thể tùy chọn số bao nhiêu người chơi cũng được anh em này đấy bảy nút nó là to nhất rồi anh em nhá đây tôi đi vào thực tế luôn này bảy nút là nó tụ này của mình là to nhất đã là máy thì không bao giờ sai con người có thể sai nhưng máy móc thì không bao giờ sai rồi anh em này đây là không nút này anh em nhìn thấy không tôi đi rất gần nhá đây cũng là không nút đây là tôi đang đánh liêng miền bắc anh em này anh em nào biết chơi bộ môn liêng thì nhìn là biết ngay em nào đây rất là chuẩn tôi sẽ đi vào cái ván bài thứ hai cho anh em rất là dễ chơi dễ hiệu quả cực kỳ đẳng cấp luôn đấy dù là máy ra rẻ nhưng báo rất là nhanh là tôi vào máy báo luôn này bốn máy báo bốn tôi chỉ bỏ bốn lá khi em cầm cái em rút bốn lá như này này một hai ba bốn em thấy không là rất là đơn giản anh em này số người chơi có thể tăng giảm tùy ý anh em nhé ở cái phần âm lượng này tăng giảm tùy ý anh em này đấy tám nút vẫn là to nhất anh em nhé đấy để tôi cho anh em nhìn này tám nút này đấy to nhất này em thấy không đấy đây tôi cho anh em đi vào thực tế nhất để em nhìn này đấy xem không ai có qua được tám không không thể sai được đây nó là 6 này anh em này đẳng cấp luôn đấy thì đa số người chơi thì tăng giảm tùy nhá nếu đang chơi có một người hết tiền tôi có thể giảm thành ba ba tụ theo ý muốn của anh em đây tôi có thể bấm ba ba ba quậy tức là ba người chơi anh em bấm nút tăng giảm anh em có thể thì chơi thả, cầm trên tay máy vẫn báo bình thường anh em này hai đấy, cầm trên tay này vẫn báo nhá hai bỏ hai lá đi chia ba người bài tôi vẫn là to nhất đấy đã là máy móc vào sai chín cấm anh em này đây chín đây em thấy chưa không thể sai được đây, nhìn thực tế từng bài một anh em trải nghiệm với tôi đây bài này thì một lút rồi thì không thể sai được máy móc con người thì không thể sai được em này đấy thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái máy đánh bài hoặc là máy đánh bài đẳng cấp hơn đấy đó là vụ đánh uh, CVK 700 A đấy, anh em quan tâm sản phẩm anh em alo trực tiếp cho tôi nhé 0976 40 48 tôi sẽ trải nghiệm cho anh em cái máy đánh bài đẳng cấp hơn nữa đó là con CVK 700A là cái máy chủ lực nhất pin cực kỳ trâu bò màn hình nhìn nhận đánh khỏe à, bây tôi sẽ cho em ờ, anh em vụ đánh liêng đi tôi sẽ thử từng ờ, môn một anh em nhé liêng về số người chơi tôi vẫn để là bốn đi tôi sẽ cho anh em sang cái chế độ gọi là chế độ cũng là chế độ loa ngoài của anh em đi chơi thì để chế độ ờ, gì là tùy anh em nhé tai nghe hay là để chế độ hồ tây rồi máy xộn hết bài bài thì một cái bài chơi hàng tháng hai tháng vẫn bình thường nhá kể bài cũ chơi vẫn hoàn toàn bình thường em lấy xong cứ đặt xuống này là máy báo này hai máy báo hai em chỉ bốc hai lá là anh em có bài to nhất đây hai anh em nhớ bốc hai lá này đây chia bốn bộ bài anh em vẫn là bài to nhất rất là dễ chơi anh em này cực kỳ chuẩn chỉnh luôn sáu bảy tám liêng luôn này anh em này đây sáu bảy tám đây em nhìn rất là gần nhá gặp luôn ông chín này anh em nhìn này đấy rất đẳng cấp luôn đây ông này năm nút dễ chơi dễ ăn tiền khẳng định với anh em luôn đã là máy thì không mà sai rồi đây anh nhìn đâu đấy đây nhà này hai nút rồi đây rõ như ban ngày rồi anh em này tiếp cho anh em một vài ván nữa này cái máy này xô sạch cao thấp để báo là cả em đặt đơn máy vẫn báo bình thường để cao như này máy vẫn báo bình thường em này máy báo bốn anh em nhá đấy nó bắt rất là cao anh em này đây nhìn này kể anh em để lên cao như này máy vẫn báo cho anh em một anh em thấy không cao bằng hai lớp bài máy vẫn báo một anh em thấy không rất là cao nhá không phải là đấy, cao hàng mấy chục phân hàng chục phân máy vẫn báo bình thường máy báo một bốc một lá đây đang đánh bốn rồi đấy, cao 10 phân vẫn báo bình thường anh em sáu sáu bảy chín nút này đấy trăm nghe không bằng một thấy này trăm thấy thì không bằng một nhìn anh em thấy chín nút anh em nhá chuẩn đét đèn luôn đây 6 điểm này đây 4 điểm này đây 7 điểm này rất là chi tiết này Đấy, tiếp tục này đẻ cao để chứng tỏ địa hình gồ ghề đồi núi để báo ấy tại vì sao cái máy CVK 700A này không? nó có 6 cam đang ở ngoài em nhá Đấy, để xô sạch cao thấp để đặt đây báo này Đấy, đặt dọc vẫn báo bình thường em nhá 7 thì bỏ 7 lá đi 1 2 3 4 5 6 7 là chia là bài em to nhất rồi rất là dễ chơi 8 nút là to nhất rồi không ai qua là 8 nút anh em này đấy, bài rất là to đấy đây bài này là 5 nút bài này 3 nút bài này là cũng là 3 nút anh em nhìn rất là gần giúp tôi nhá thì em đi này máy á, thì khẳng định với anh em pin rất là khỏe chơi rất là bền đấy, nhà tôi bán hàng bảo hành một năm cho anh em rồi tôi sẽ chuyển sang cho anh em sang cái chế độ ví dụ đánh ba cây thì nó có rất nhiều chế độ báo khác nhau nha ví dụ báo một tụ lớn nhất hai tụ lớn nhất báo cả làng hay là bốc xả lá bài anh em to nhất anh em nhá đấy để em biết rằng chơi nó rất là dễ chơi thôi tôi sẽ chuyển sang cho anh em đánh sang chế độ ba cây tôi sẽ lọc bài cho anh em bài cũ vẫn đánh bình thường một cỡ bài anh em đánh dụ đánh ờ, công nhân anh em đi ngồi với nhau kể cả đi chơi đi chơi lại một cỡ bài nó không có vấn đề gì anh em nhá không đi chơi xanh chín người ta có tay nghề người ta đánh bằng tay bịp tay không tôi không nói nhưng anh em đi đã đi đánh mà không có tay nghề không có bòn ngón thì mà anh em đánh xanh chín khẳng định là anh em thua rồi đấy cháu không đặt xuống này máy báo 7 anh em nhá bốc 7 lá là bài to nhất rồi cháu cứ đặt vào báo rất là à. nhanh luôn máy báo 5 5 bỏ 1 2 3 4 5 lật lên 7 7 là cái đối anh em này em nhìn thực tế không bao sai được Đấy, máy móc là không bao sai anh em nhá 7 nút là to nhất anh em này đây anh em thấy không đây nhìn thực tế bài làng luôn 7 nút là to nhất bài làng đây là 4 điểm này anh em nhìn này rất thực tế này đây là 6 điểm này em thực tế luôn để anh em biết rằng là đồ đạc có chuẩn chỉ không đây thì ba điểm rồi không thể nói rồi đấy em tiếp tục này cho anh em một vài ván nữa này đã chơi ra được tiền nhá chơi bằng máy thì anh em khẳng định anh em luôn rồi đặt xuống anh máy bao bốn anh em này bốn thì bỏ bốn lá một hai ba bốn bốn lá cái tiếng sáu này sáu tiếng một anh em này em thấy không sáu tiếng một đây chín chín đã cấm luôn rất là chuẩn anh em nhé, đây chín thì chỉ có chín chín đen thôi anh em này chín đen này đọc cả chất nhá còn nhà này là 8 này anh em này còn nhà này là 4 này anh em thấy không qua một vài ván bài thì anh em biết cái độ chuẩn chỉ của cái máy này để xô sạch cao thấp đều báo hết máy báo rất là nhanh luôn để em đi chơi khẳng định là chơi đã được tiền đang chơi anh em có thể đây em thể bốc này ba em thấy không bốc bốc đang đặt bài bốc vẫn báo năm em thấy không một anh em thấy không rất là rất là đẳng cấp anh em để đặt đây bốc vẫn báo luôn một bốc một này đấy đặt đâu bốc đấy báo vẫn là rất là chuẩn anh em này em thấy không chín nút này anh em nhá máy đẳng cấp mới làm được những việc như thế khẳng định với anh em luôn 5 nút này hai nút này ba nút này đặt đây bốc đâu báo đấy vẫn báo rất là chuẩn chỉ pin thì chơi rất là trâu anh em này nhà tôi đại lý lớn này giá cả thì đẳng cấp giảm tệ cho anh em này bốc này một anh em thấy không đẳng cấp không một anh em thấy không thấy chưa máy báo rất đẳng cấp đấy rất là chuẩn chỉ luôn để xô sạch để báo hết à, đặt đặt bên nào báo đây một anh em thấy không một chỉ việc bốc một lá là anh em đi chia và anh em hệ to nhất rồi số người chơi tăng giảm tùy ý anh em nhé anh em nhé tám nút là to nhất đấy đẳng cấp luôn đây hai nút một nút ba nút anh em thể tăng giảm người chơi tùy ý anh em nhé lúc đây số người chơi thể tăng giảm vào sườn đây này 50 người chơi này 6 người chơi này 5 người chơi này 4 người chơi này 3 người chơi này, em thấy không Đấy, ờ, rất là dễ chơi nên không có gì khó khăn thì em quan tâm sản phẩm như alo tôi 0976 40 8888 để tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này đồ đạc rất là dễ chơi đẳng cấp không chơi anh em thoát ra này đấy đây nó có kết nối 6 camera hồng ngoại đây này y chang như máy bình thường luôn anh em này nghe gọi luôn sóng nhắn tin zalo facebook bình thường anh em nhá đây này thoát là bình thường này để anh em biết rằng máy nó đẳng cấp nó như thế nào rồi anh em này đây này tất cả các trò chơi các thứ là đầy đủ hết đây y chang điện thoại bình thường em này rất là đẹp anh em nhé đấy con cvk 700a đồ là đồ đẳng cấp thì em mua hàng nhà tôi sẽ được tặng hai cây bài pin đi kèm tai nghe mà đây là những cái vị pin cvk em này pin cvk 700 hay là những cái tai nghe máy nhà tôi rất là nhiều anh em nhà tôi đại lý lứa đây em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 sau đĩa bịp nhà tôi đều cung cấp hết đĩa khiển đĩa nam châm đĩa hai chiều bát tàng hình không tang bài lỗi công ty bài giấu anh em nhá đồ gì nhà tôi cũng có anh em ở gần em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán em nhá con cvk 700 a là một trong những máy đẳng cấp nhất của cái năm nay đi chơi anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi còn đây nó là cái máy đánh bài giá rẻ máy đánh bài giá rẻ để anh em đi chơi là luôn luôn hỗ trợ anh em chiến thắng cuộc chơi thì máy này giá rất là rẻ mà cũng báo rất là chuẩn anh em nhá mua đồ gì thì alo tôi để tư vấn miễn phí này 0976 này 408888 gọi điện trực tiếp nhân viên tư vấn bán hàng bảo hành một năm nên nhân viên đón vào tư vấn miễn phí tận tình giúp đỡ anh em để anh em có đồ chơi chuẩn nhất đẳng cấp nhất anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi vừa rồi à, mình à, Dũng vừa có giới thiệu đến à, các bạn cái bộ môn bầu cua bên mà tài sản bịp không tang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 thì bây giờ mình giới thiệu anh em cái ví đổi bài rất hiệu quả cho anh em khi anh em chơi môn bài lá đấy vì anh em để tôi nhớ là tôi để con bẻ vào đây thì anh em chia ra một cái ván bài như này anh em lựa anh em lựa chưa ví dụ như ván này nó được có 4 điểm thôi đây môn bài liêng đi chẳng hạn đấy hay bài cào vậy bất kỳ bài gì luôn anh em thừa thiếu ra này cho ờ, bốn vào nếu lên bài ra đấy thì mình đặt điểm nó khác này rồi bên cạnh cái ờ, ví đổi bài này, anh em hỗ trợ chơi cái môn bài mình còn bán kèm trên cái kính áp tròng nhìn xuyên là bài hỗ trợ anh em chơi môn bài lá là nhìn như bài của họ đấy kính này kính mỹ có cả gương đeo rất hiệu quả đấy. bên cạnh đó thì mình còn ờ, có thêm những cái rộng mẫu kính nhá ờ, khác nữa để cho anh em lựa chọn kính áp tròng nhìn xuyên bài của mỹ luôn này đây là cái lọ đựng của nó bây giờ mình sẽ bán thêm tất cả dụng cụ liên quan của mình anh em có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện thoại của mình cảm ơn anh em xem video